cũng có nhớt chứ không thôi mấy anh em ít. Chớ ăn ít thôi nghe, cái đó đó, cái này nó gần ở đó. Cái đó ờ, Em biết chỉ có nếu giờ mình nhau không nhau luôn. Đi đầu. Vô em ơi. 1 2 3 vô. có mấy anh em hay inbox cho mình uh, để hỏi uh, về cái um, ghe thường thường đi bình đại thì uh, ai chở cho anh em mình á thì uh, thì đây mình mình xin giới thiệu cái bạn tú chở ghe ở đây đông nha thì uh, số điện thoại mình sẽ để ở phía dưới cho anh em tiện mình lưu lại uh, bạn tú thì uh, chở ghe rất là nhiệt tình anh em muốn câu cá chẽm cá tráp cá bóng đục mùa nào thì uh, bạn Tú sẽ có uh, sắp xếp uh, theo mùa đó cho anh em câu uh, có gì anh em cứ uh, lưu số điện thoại lại ok anh em What, mày đấy nha cái nhạc đồ anh em có cái quạt nữa chứ trời hai cây luôn chứ <laughs> quá đã anh làm sao mấy chặn sau nữa đánh đi đánh đi đánh chắc đánh nổi luôn quá giờ này cá lên mặt mà. đánh ờ, vòng vòng vòng quanh quanh quanh mấy cái cây đước cây cây đồ này em đánh con gì à đâm hả đó pin vô nè cái gì không xả rắc hả pin gì à măng hả chém lá hả măng bự không bự với sao nhỏ được măng nhảy nó rắc cứng hơn chút đi rắc để nhẹ quá xiết xiết mỗi lần xiết con vài nấc thôi chét ôi cha ở chét chét bự quá ừ, chét ký mấy ngon á chạy đi cho chạy cho chạy mệt đi còn chạy nhiều lắm chét chạy nhiều lắm chét ngon Thank mà chừng cắm đầu xuống đất xuống dũng nước lên bà luôn đi wow, kẹp mới, chụp hình bên chụp hình mồi bên lum ừ. chín lăm ngon ngon ngon dèo lại ngon này kẹp gỡ mồi nè để chụp hình xong rồi kẹp gỡ mồi nha có có có con đó thì mình quấn màu à, mình quấn à, con khác chứ quấn con đó không được đánh bóp đồ đâu chưa thay lưỡi gì hết trơn uổng quá lá Đấy, bự trà thế nào cũng tán mà. trời má tráp bự không phải chẽm luôn đầm hết chẽm rồi tráp bự ha con con tráp hồi nãy pin bỏ đâu rồi nãy giờ không biết ừ. <coughs> mấy con bự bự này chắc dèo xuống quá để uổng tưởng chẹm, chẹm lá chứ ai nghe santo đồ tráp santo tình câu nó là câu nhiều lắm luôn á này cá đầm này thì nhiều lắm các bạn mà hôm nay chủ yếu tập trung đi câu cá chẽm má nó dí thèm nó táp mấy lần mấy lần <laughs> táp ui ui, ui luôn hơn đó. trong ba lô trơn lắm nha hiếu không xuống được nha hiếu ngon ngòi cùng kẹp á kẹp ở dưới ấy kẹp mà hiếu cầm ơi ờ, pin à, cầm ơi lấy kẹp ông đi pin giữ kẹp pin đi chưa chưa chưa chưa chưa chưa hả bỏ game mình luôn hả thôi gió đó đó đó đi trơn lắm hiếu ừ trơn lắm hiếu trơn lắm té má dướng vô cái cây dướng cái cây rồi lên luôn lên luôn lên luôn lên luôn khỏi chết lấy kềm ra kia mới được rồi sai này chuẩn nhà hàng năm sao gỡ đi câu chui trong mấy cái bụi bụi nguy hiểm cẩn thận nha dính cái gì pin măng hả cá măng mà hả được hay quá ta cũng có nhớt chứ không thôi mấy anh em ấy đừng đừng mấy anh em có nhớt bự hết rồi hiếu không có con bự rồi kìa bảy tám kg à Hả? Hả? Hả? chính hả? cặp rồi đó ừ? Một cặp luôn á sảy con hả không sáng em làm con nhỏ rồi ừ ờ, không có đâu không quấy nãy giờ cá say này ở đâu nằm cặp đâu mưa xong đầm nó ăn dữ ta này cũng được rồi, đỡ vả ừ. nhỏ rồi hai ký nói gì nữa đụng mấy nó làm thấy ghê má tưởng bự nhiều ấy con nhồng đầu tiên cuộc đời à. <laughs> nhồng kẹp kẹp thôi cái lưỡi nó nó đang vô cái ngạnh chứ không thôi anh anh sách mẹ lên này. nó không có mở miệng ở bên này giờ sao sách lên rồi anh tháo cái lưỡi ra nè kẹp cái mỏ lại cháu nó ngay ngay cái cái bụi đó đó má nó rị ngược lại cái mà đó đó đó thấy chưa kéo không đừng kéo nữa ông đừng kéo nữa ông đừng kéo nữa ông đừng kéo nữa ngồi xuống hiếu ngồi xuống hiếu thì có hai con lận hiếu à hồi nãy em táp sảy tôi bên kia một con rồi Ừ. đưa về đưa về ngay xuống mình còn lại nữa ừ từ từ để ráng lên nó cái đã hơn ờ, hơn hồi bữa tôi thấy cái sóng nước nó bự lắm nó đang tìm tìm trà kìa má ơi nó đang tìm trà trong bờ kìa xả bớt nha leader leader tư chưa thấy mồi sợ leader tư Sợ nó chạy ra đây có trà đó Ra phía ngoài này có trà đó hơn 8 9 kg hơn. Thấy mồi không? Thấy mồi ở ngoài không? Tôi nhìn ông cái tự nhiên nó nó, nó nhảy lên. Tao săn mày bữa giờ sắp lên rồi, cố lên. Má chục ký quá chục ký á có cái kẹp nó tôi nè mở dài ra đứng xuống dưới cái bờ này nè chưa đâu chưa đợi đợi tôi gác cái đầu nó lên nằm ngoài mà hờn quá bảy tám ký á bảy tám ký á ốm ốm nho mà không, không ăn gì hết trơn xuống đi hiếu xuống đi hiếu lên này cho gác ừ Tôi kéo cá lên cho Mấy ký Quá cưng quá cân rồi hả cân rồi mà được ừ, cân bảy ký bảy ký kéo kéo kéo lên bờ kéo lên nó có chém lớn có chém lá chứ không có chém lớn thì cũng có chém lá chứ Ồ, mấy cái đường này không đi ghê khó quýnh à Má tôi phải ngồi xoay lại được mới quýnh được mới mới mới đánh đằng trước mới ngon Hả? ướp xuống ướt nhét dơ lắm ừ. là mới chèo chèo phụ không chứ gì mà giờ về chỉ có tiếp nước xong rồi tính sau chứ Đi câu quá về làm mệt ừ. tìm gì không tùy à. nhiều khi làm nhiều khi đưa ra tìm con 7 8 kg là ngon quá rồi khô vứt mẹ đi vứt mẹ cho rồi thú vắt xuống ở đâu hả xuống ở đâu xuống đầu đó chứ đâu trên đầu đó luôn đất nó cứng rồi dễ xuống không ủi sao không tấp ngang vô luôn làm gì chứ à, trời mưa mà nhậu đúng bài gì nữa vô anh vô dạ, mình uống rượu mình đi trước đi Ủa anh vô có dạ, đi câu không? Thôi dạ mà anh quen anh. Không, đi câu mà. Thứ ba, thèm đi chơi, thứ ba đi chưa rồi. Đi cầu gái nữa. Sáng nay đi câu Anh này chung giờ hết mấy pin á. Em biết chị có hiếu vậy không? Chưa mình nhau không giàu đó luôn. Hiếu hiếu đầu đó luôn. Vô nè em ơi. Vô. 1 2 3 vô chế dầu ăn hết ờ, thôi nghe tại vì cái này nó ra ờ, mẫu lắm mở kỳ đà kỳ đà kia đà nha anh em dứt dứt còn xong với đà quay lên luôn đi kia đà ba ký mấy đâu mà có hình mà có hình mà vũ có hình mà đúng rồi sống ăn chung đây là con bò mà kiểm mà có bắt ăn giống như ăn giống như chắc là thi được hai ba ký nha hay là ký cái bụi đó đó kéo lại nó bị ngược lại cái mà không không ủa có hàng lắm rồi rồi rồi rồi rồi rồi tôi kéo lên đừng kéo nữa không đừng kéo nữa ủa hàng lắm hàng lắm ngồi xuống héo quay không quay không con là hiếu hai con nó nhiều lắm á nhiều lắm đấy táp xảy tôi bên kia một con rồi dễ hả bãi rộng mà chó chạy đi ừ. đưa về đưa về ngay xuồng mình à, cột lại nhá hiệp con này phải 5 6 kg ít á. Ừ. Thôi luôn hả? Ừ. bữa tôi thấy cái sóng nước nó bự lắm. Nó đang tìm tìm trà kìa. Nó, đang tìm trà trên bờ kìa. Thả bớt, thả ờ, bớt rác ra đi chưa thấy mồi sợ nó chờ tôi dưới con xuống đừng chó nhảy em dưới cần xuống Về đừng có nói là cô trộm nha cô không có đâu không có đâu ở đây trống mà còn chạy cố gối đó à khoảng cục má còn năm sáu ký á hơn hơn hả thấy mồi không thấy mồi ngoài không chưa thấy nhanh quá chưa kịp Ủa mà hơn hơn hơn hơn hòn hòn hòn hòn con này phải tám chín ký á à, hả không tám chín á có cần này rồi mà đây này này có rồi có rồi đứng xuống dưới cái bờ tôi bò xuống chưa đợi đợi tôi gác cái đầu nữa ừ này tôi bò xuống nha không khoảng 8 kg à ừ khoảng 8 kg ốm nho mà không ừ, ốm ừ 8 ừ, kg rồi kia nè con ừ. cho gác đây lại lại lại lại kéo nó lên lại kéo nó kéo cá lên chưa mấy ký quá cân Đâu? quá cân rồi quá cân rồi mà bảy ký bảy ký ông cầm đi cầm đi xuống thuyền trong cái túi đen tôi trên thuyền đó có cái mắt nữa mắt mấy cái luôn ừ gì vậy hiếu run quá vậy bắt bắt run qua đây nặng cái bảy kg cái xác nó bự ha ừ xác bự đấy con này con mà sáu bảy kg đó đúng bảy kg này bự lắm á cách trên sáu bảy rồi hay gọi trên 10 nha ui là 50 50 anh em ơi con này được bảy cái rưỡi tám kg à à đâu cỡ đó khoảng 8 kg à ui uh, quá mệt đầu đó huyền thoại u là trời gãy cân ừ. lên là bằng ký nhau luôn á ừ nhưng mà con tôi mập lắm không biết trong cái miệng nó còn con nào cũng mập á trong miệng nó còn cái gì không ừ. con cá tráp ừ cá tráp không à. tay mà nó phân hủy rồi á tập ăn à, có quýnh không treo vô trong mấy giờ chắc hai rưỡi